năm suối lân lục thời cát nhật giang qua bản đề thánh xa hồi đệ tử con sơn mai văn tấu cung thỉnh mời của sáu sơn trà đền thờ cô lập ở trên đà lô xô chín tươi hoàng lồng lồng sắc tăng phong thương đằng tôi cuộc càng sanha ia sang đời đời đem so trăm họ đời đời 慢工。 lộc cô ban dần dần ai có của bốn van đường đào mà tìm đây kia sớm xa vào tấu xin ta lộc ngạt đào quả hoa cũng cho lộc quả lộc hoa lộc buôn lộc bán mới ra lộc đồng tiền cô đồ cho qua trăng suối nghèm thuê đi qua bước núi đồi tre rừng chân ngang qua đền trầu năm suối lần người tiên phúc hôm nay người Sẵn sàng cầu cũng sắc nét na ban cho đệ tử chúng con gần xa an lành tính đành đành trên đời có một hỏi gian ta nhất nhất mặt dưỡng mẫu về ở đất cha sẽ ra hồi cung thịnh mới cô bày tân la thái sư võ bạch